một số câu hỏi à, nói chung là cái câu hỏi này rất là nhiều người hỏi luôn chứ không phải là một số câu hỏi đa số các bạn à, mà muốn đi học nail là bạn luôn luôn có một câu hỏi như này à, giá bao nhiêu cô khóa này giá bao nhiêu một combo chọn gói từ cơ bản lên cao bao nhiêu à, cô sẽ không có nói đến các bạn là đã dành nghề nail rồi nha mà muốn học nâng cao đây là cô trả lời cho tất cả các bạn mà mới bước vào nghề mà chưa biết gì mình muốn, muốn tìm hiểu đấy thì là thường thường các bạn hay hỏi như thế em không biết gì hết báo cho em giá chọn nói từ cơ bản đến nâng cao đa phần là các bạn hay hỏi như thế và ngày nào cũng gặp những cái câu hỏi liên tục liên tục ở trên inbox là như vậy hết à, thì cô muốn nói với các bạn chia sẻ với các bạn như thế này này các bạn ừ, tại vì các bạn chưa có biết chưa có hiểu về nghề neo, thường là các bạn hay quan tâm về giá tất nhiên rồi mình phải tìm đến những cái nơi học và có một cái giá học phí nó phải phải chăng nó phải vừa với cái túi tiền của mình thì mình mới có khả năng mình đi học đúng không nhưng cái điều đó cũng quan trọng nhưng cái điều này nó quan trọng hơn này cái điều mà các bạn cần phải quan tâm nhất đó là các bạn đến cái chỗ đấy học ở cái nơi đấy là các bạn là xác định là các bạn học được những cái gì ví dụ như ở chỗ đấy uh, mình thấy rằng là 10 triệu một cái combo đấy 10 triệu một combo đấy nó vừa túi tiền của mình mình sẽ đóng tiền vào chỗ đó đó mình học nhưng mà các bạn không mất một điều rằng là sau khi các bạn đóng 10 triệu đấy vào chỗ đấy học thì sau khoảng 3 tháng mình tốt nghiệp 4 tháng tốt nghiệp thì mình nhận được những gì mình có ra nghề được hay không mình có làm khách được hay không và mình biết được bao nhiêu kỹ thuật đấy bao nhiêu kỹ thuật trong cái nghề nail đấy tại nail bây giờ nó có rất là nhiều loại kỹ thuật vẽ thì nó có năm bảy loại cọ để vẽ thậm chí bây giờ nó có mười, mười mấy loại cọ để vẽ đắp bột thì nó có rất là nhiều kỹ thuật đắp bột các bạn hiểu không cắt da sơn gel sơn gel bây giờ cũng có rất là nhiều các kỹ thuật sơn gel khác nhau nên là các bạn hỏi một câu là giá bao nhiêu một quá từ cơ bản đến nâng cao bao nhiêu để cô là những cái câu hỏi đấy là cô không có trả lời được cô phải tìm hiểu kỹ là cái mong muốn của các bạn như thế nào khả năng của các bạn như thế nào các bạn học ra để làm gì à, ví dụ cô hay hỏi là em học ra để mở tiệm hay đi nước ngoài hay em muốn làm thợ thì các bạn hỏi ngược lại nó khác nhau hả cô nó khác nhau nha đấy điều quan trọng thì mình muốn tìm hiểu xem học trò của mình họ đang mong muốn điều gì họ đang mong muốn họ muốn cái điều gì đấy để mình biết mình tư vấn cho nó chính xác cho nó kỹ càng đấy và luôn luôn là cô nhắc các bạn là bây giờ chat vào ngồi nó lâu ấy rồi nói qua lại các bạn cũng không hiểu xong rồi cô cũng không hiểu luôn thì cô luôn luôn nói các bạn rằng em hãy để lại số điện thoại cho cô à, à, chút nữa vào ngày mai thì cô hoặc là trợ lý của cô bạn chị An chị Thảo á, sẽ gọi lại cho em để tư vấn tất cả khóa học cho em để em biết là là chính xác là em muốn học cái gì để sau đó thì em sẽ tính sau tại vì mình còn tính đến thời gian của mình mình có đi học được hay không rồi mình tính đến là tài chính của mình có đủ khả năng để mình học hay không thì mình cứ đó thì về mình sẽ tìm hiểu mình tham khảo mình sẽ tính sau đúng không nào chứ còn để mà báo giá chọn khóa từ a đến z tất cả luôn về ngành nail thì nó vô số lắm mình không kể được tại vì hôm nay nó là một kỹ thuật này nhưng ngày mai nó lại có một kỹ thuật khác mới nữa cô để đưa vào nó rất là nhiều thứ nên là các bạn nên tìm hiểu rằng là ừ à, mình học ở đấy là mình sẽ học những kỹ thuật nào mình cần những cái nào để mình ra mình hành nghề đúng không nào chứ không phải vô là báo giá từ a đến z từ các bạn nâng cao điều đấy nó không có có đúng mà nó không có đúng mong muốn của bạn ví dụ như từ từ cơ bản nâng cao tất tần tật của nghề neo luôn á thì nó rất là vô vàn nó rất là cao nhiều khi là mình mình mình đâu có khả năng mình học hết được đâu nhiều khi nó là 30 triệu 40 triệu chẳng hạn đúng không mình nghe thấy 30 triệu 40 triệu là mình không thể nào mình học được nữa rồi nhưng mà các bạn không biết được rằng là trong 30 triệu đấy 40 triệu đấy là mình học những gì có nghĩa là mình học tất tần tật luôn mình học lên master luôn đấy mình học lên để mình ra làm giáo viên luôn đấy nhưng mà cái mong muốn của bạn mình đâu có muốn ra để mình làm giáo viên mình chỉ muốn là em chỉ muốn là ra để em có một công việc em làm ổn định hoặc em mở cái nhỏ để một tháng 20 triệu 30 triệu thôi đấy thì nên là cô mới cần phải tìm hiểu rõ là như thế đúng không nào ví dụ như là có đợi nói thì ta uhm, tốt nhất là các bạn để lại số điện thoại họ chỉ có hai phút thôi là xong một cái uh, cuộc nói chuyện là mình hiểu lẫn nhau rồi và cô cũng hiểu các bạn muốn cái gì rồi đúng không nào rồi uh, khi các bạn cứ tìm hiểu giá nhé có một số bạn gặp vào trường hợp như này này đây là những trường hợp thực tế mà cô nghe học trò cô kể lại rất là nhiều không riêng gì học trò trường mona mà học trò những nơi khác đều vướng mắc vào vấn đề là uh, mình đi so sánh giá cô đồng ý các bạn rằng là mình học cái gì cũng thế mình phải vừa cái túi tiền của mình mình mới học được đúng không tại vì nhiều khi các bạn có tiền thì không không sao cả nhưng mà có nhiều hoàn cảnh gia đình người ta không có đủ tiền không có đủ cái kinh phí để người ta học một cái chọn um, à, vẹn một cái ngành neo chuyên nghiệp nên người ta phải đắn đo và suy nghĩ về tài chính điều đó cô hiểu ờ, nhưng mà các bạn ờ, phải lưu ý điều này này mình hay đi so sánh giá ví dụ như giá ở bên này nó là 18 triệu một combo đúng không nhưng mà mình tìm đến bên kia thì giá của nó là chỉ có 7 triệu một combo thôi vậy là mọi người kéo nhau đi vô đóng tiền học 7 triệu một combo đấy xong kết quả sau một tháng học có một tháng ra mình chẳng làm được một kỹ thuật gì cắt da không biết cắt sơn gheo không biết sơn gheo vẽ không biết vẽ đặt cổ không biết đặt cổ là cô không biết là 7 triệu đó để học cái gì thì cô biết nhưng đây là trường hợp thực tế là rất là nhiều bạn dính vào những trường hợp không biết nói như nào thì ngành nail thì vô vàn vô vàn những người dạy ngành nail cô không có nó tất cả mọi người đều không có tâm không nhiệt tình rất là nhiều người uy tín và rất là nhiều người có tâm nhưng mà do các bạn chưa tìm được những cái người đó thôi à, ngoài những người có tâm những người có uy tín ra thì cũng có rất là nhiều người à, họ không phù hợp với ngành giáo viên ấy họ không có phù hợp với cái là một người người thầy một người cô họ chỉ phù hợp là với một người thợ một người chủ thôi đấy thì thấy người ta làm đẹp người ta vẽ đẹp nhà vô mình đăng ký mình học nhưng mà cái truyền đạt cái giảng dạy của họ họ không phù hợp với một người với với một người nhà giáo nên là các bạn học các bạn không nhận được gì cả đúng không hoặc là các bạn gặp phải những cái nơi mà họ giống nghề nên họ chỉ dạy mình khoảng 50 phần trăm so với số tiền mình bỏ ra thôi ví dụ như là à, ờ, 7 triệu 10 triệu nên họ chỉ dạy mình một phần nào đó thôi thành ra mình tự học hết đó là trường hợp rất là nhiều đã xảy ra rất rất rất là nhiều các bạn gặp vô số học viên của cô gặp rất là nhiều kiểu như thế thế nên cô khuyên các bạn rằng một câu như này là uh, các bạn tìm hiểu giá cũng tốt cũng ok mình cũng nên tìm hiểu về giá chứ nhiều khi cao quá thì mình đâu có khả năng nhưng mà cái quan trọng mình tìm hiểu là mình tìm hiểu cái chỗ đấy sau khi mình học trong quá trình mình học là mình học được những cái gì ví dụ như là em đóng tiền vô em học mua đắt bột à, em học đắt bột đi uh, giá 3 triệu uh, chọn một khóa ờ, uh, oh, chỗ kia 5 triệu chọn một khóa chỗ này có 3 triệu chọn một khóa thôi thì chỗ này rẻ hơn vậy tại sao mình không học chỗ này cũng là chọn một khóa nhưng mình không mình quên rằng mình không hỏi chọn khóa đấy là em được học những kỹ thuật nào các bạn hiểu không đây là cái cách mà cô hướng dẫn các bạn để chọn một cái nơi học cái cách để mà các bạn là thay vì các bạn hỏi về giá nhiều quá thì bạn phải hỏi là mình sẽ được học những cái gì trong cái khóa ấy thì ngành neo em muốn học đắp thì em, em được học cái gì đấy nghe nói 3 triệu 5 triệu cái cũng là một combo chọn gói nên mình chạy qua bên 3 triệu mình học đấy ví dụ đắp bổ đấy mình phải hỏi là ờ, em đóng 3 triệu học chọn gói thì em học những cái kỹ thuật nào đúng không nào đấy ví dụ như là ở bên trường Mona thì uh, tất cả kỹ thuật luôn ví dụ như kỹ thuật về uh, đắp mê trồ kỹ thuật uh, đắp clear clear ẩn kỹ thuật pin and wire form giấy review rồi à, tháo gỡ móng không đầu móng phen ở à, tất cả mọi cái kỹ thuật về đắp bột thì mình đều được học hết thì trước khi mình vào mình học mình cần phải hỏi rõ những cái điều đấy nha các bạn là học tất cả là học những cái gì nên nhớ học tất cả tất cả là những gì tất cả mà không rõ là cái gì hết nhiều khi đôi dạy các bạn kéo bột rũa móng là xong nó không có kỹ thuật gì khác nữa giờ mình qua mình cũng không biết đắp lia lia mình cũng không biết đắt đắt treo mình không biết đắt bột nhúng mình không biết làm mình chỉ biết nó kéo một cục bột duy nhất thôi thì nó không phải là chọn gói nha mọi người nó không phải là chọn gói nhưng mọi người phải cân nhắc mọi người phải tìm hiểu thật kỹ tại vì là làm, tại sao cô có những video này tại vì là có rất là nhiều học trò cô đã bị như vậy rồi nhiều lắm mấy năm nay mình nghe suốt tin nhắn cũng nghe rồi đến đây học trực tiếp cũng kể cho cô nghe rất là nhiều cô không có nói là tất cả mọi cái người đã nêu trên Việt Nam này là không có tâm đúng không chẳng qua là chưa có tìm được đúng cái người có tâm để mình học thôi đấy thế nên các bạn cần phải tìm hiểu kỹ cái phần đấy khoan hạng hỏi về giá cả bây giờ mình phải biết được rằng là mình đến cái chỗ đấy mình học mình nhận được cái gì ví dụ như là các bạn à, phải tìm hiểu kỹ cái trường đấy các bạn phải tìm hiểu kỹ cái trường đấy à, xem mà cái tiếng tăm cái trường đấy từ trước bây giờ nó như thế nào cái việc tìm hiểu đấy nó cũng dễ mà đúng không rồi mình tìm hiểu cái người dạy mình cái người đứng ở đại diện cái trường đấy nó là ai cái người đó là ai và mình tìm hiểu bằng cách là mình qua trang facebook cá nhân à, zalo uh, hoặc các kênh youtube mình vào đấy mình xem họ là người như thế nào có được nhiều người yêu quý kính trọng hay không có được học trò người ta tin tưởng nhiều hay không có đông học viên hay không thì mình nên là mình tìm hiểu như thế đúng không nào chứ không phải là mình tìm hiểu giá chỗ này bao nhiêu hay là là giá chỗ chỗ nào rẻ hơn mình mới đi học nên là rất là tội đấy cô nói rất là tội luôn tại vì có nhiều bạn người ta không có đủ tiền người ta nhà chỉ có khoảng năm bảy triệu để cho con người ta đi học nghề để về mà làm thợ để kiếm tiền hàng tháng để nuôi đủ bản thân mình thôi chứ thật ra là không có nhiều tiền còn các bạn có hoàn cảnh khá hơn các bạn học thì các bạn à, bạn các bạn học lên cao luôn á thì cô không nói nhưng mà cái kinh em của mình đa số là các bạn học cái tầm các bạn có cái hoàn cảnh khó khăn á có hoàn cảnh khó khăn nên mình bắt buộc mình phải đi học nghề mình đam mê mình đi học nghề và mình ra mình làm mình kiếm tiền nuôi bản thân nuôi gia đình này kia thì đấy mà mình gặp lại mình phải đi học rồi mình lại gặp lại những cái trường hợp như thế thì mình rất là thảm rất là tội đấy nên mình cân nhắc kỹ càng rồi trong quá trình học đâu chỉ riêng là tiền học phí các bạn cũng phải mua đồ nghề nữa thế nên là các bạn cũng phải cân nhắc kỹ càng rồi nói đến đây thì cô cũng có đã nói gần như là hết những cái mà uh, tâm tư muốn nhắn nhủ với các bạn rồi đó tại vì nó quá nhiều trường hợp xảy ra như thế rồi thế nên là các bạn có muốn cô tư vấn hoặc muốn cô mà chia sẻ thêm để các bạn tìm hiểu thêm cho nó rõ ràng cụ thể các bạn học ở đâu cũng được uh, các bạn cứ nghĩ rằng là mình ở xa cô quá mình không có học cô nên mình không có tiện để cho cô tư vấn hay là cô chia sẻ để mình hiểu hơn con ờ, các bạn đừng có nghĩ như thế các bạn cứ nhắn cho cô uh, cứ uh, inbox cho cô cô sẽ trả lời cô sẽ tư vấn các bạn ở hà nội các bạn ở xa ở bên nước ngoài vẫn hay nhắn cho cô mà vẫn hay nhắn lại hay hỏi thì cô về làm sao để học cái này làm sao để kia lỡ cái này lỡ kia thì sao cô thì các bạn vẫn hỏi nên là những bạn khác mà mới theo dõi cô thì bạn đừng có ngại cứ hỏi không có sao hết nha cô biết cái nào cô sẽ hướng dẫn chỉ các bạn như thế với lại bằng cách mà nhanh nhất thì các bạn cần một cô mà tư vấn trực tiếp hay là là hướng dẫn cho bạn hiểu sâu hơn nữa thì các bạn hãy để lại số điện thoại lúc nào cô cũng muốn nhắn nhủ các bạn để nhanh có số là gọi ngay luôn còn inbox có nhiều khi nhiều inbox quá cái cái bếp của cô một ngày nói chung là cả ngàn cái inbox trả lời không có kịp nên là nhiều khi cô trả lời cái bạn này buổi sáng buổi chiều không có nhắn làm được tại vì nó cứ trôi trôi nó nhảy lên nó trôi trôi nên bằng cách là à, tốt nhất các bạn để lại số điện thoại cho cô để lại số điện thoại để bên trường mình tư vấn cô hoặc là các bạn uh, trợ lý của cô tư vấn cho bạn kỹ để các bạn có thể lựa chọn được một cái uh, nơi học nó phù hợp hơn tốt hơn rồi à, bên bên bên trường cô luôn luôn có một cái lớp học thử miễn phí hoàn toàn miễn phí dành cho bạn có thể trải nghiệm rằng mình có khả năng học nghề neo hay không miễn phí miễn phí một ngày nha miễn phí luôn cả dụng cụ không phát sinh thêm chi phí nào hết thì các bạn mạnh dạn lên trường ở số 65 đường số 3 khu Cityland phường 7 quận Gò Vấp các bạn lên đây học thử một ngày trải nghiệm để cảm nhận xem mình có phù hợp với ngành nail hay không để trải nghiệm xem là giáo viên ở đây họ có dạy ờ, nhiệt tình mình có dễ hiểu hay không để trải nghiệm xem là các bạn học viên ở đây họ học thế nào họ có hài lòng với Comuna với trường Muna hay không Ờ, đấy rồi học xong ở đây thì các bạn nhận được những cái gì sau khi học xong có bằng cấp gì chính quy hay không bằng của bộ này của tổng cục dạy nghề này đấy có ra nghề có làm được giống như một người thợ giỏi xuất sắc hay không thì mình có thể tìm hiểu cái đấy rồi hẹn gặp lại các bạn ở trường Mona nhé nhớ để lại số điện thoại cho cô